get away from the Babylon. Get away, get away. Đây là Tân Phong Cây lại Khu này là trồng toàn là Khu này nổi tiếng sầu riêng à. Mít à. Sầu riêng là nổi tiếng nhất Nhưng mà đây người ta cũng hay trồng mít Trồng chân trôn Đây có cây xoài à nhiều lắm đây trái cây bạc ngàn Ủa mồi đâu khoa Chưa có mồi ờ, Không mang mồi theo hả Để ấy mồi Hả ngon rộng rãi trống lóc cặp bé này còn bán của giả được ờ top water hả top water top water so okay <laughs> Ủa có Chơi mấy ngàn được chơi Dạ dạ Ủa anh anh Giờ mình mua sầu riêng đâu được ta Sầu Anh mua riêng dùm, anh. dùm vài ký anh, à, Để anh về hỏi ông chú Chứ qua được qua Tết Còn không Giờ còn không có con trên cây mà để em gửi tiền nha để em gửi tiền à khoan khoan để anh có thì gửi chú anh quay lại dạ dạ dạ dạ cỡ 5 6 kg gì cũng được dạ đi câu mới ném có mấy đường nghe chủ đầm nó ra kêu là cái hồ này mới bắt cá hết <laughs> bó tay vậy mà khoa nó dẫn đi nó đâu biết đâu dẫn vô đây giờ à, không có cá không có cá giờ làm gì mọi người tập đánh skipping tập câu chứ biết sao giờ nó kêu cái hồ này nhiều cá lắm đen thôi đỏ hay quên đi nó đi câu mà nhìn mấy cái chai mấy cái lon mà nó nổi nổi vậy là biết rồi thằng là câu ngâm câu mót đi nói chung là cái clip này uh, up lên để cho youtube nó bữa giờ mình không có đăng clip á thì ờ, nó nó nó bật nó để cái chế độ mình giống như mình nghỉ vậy đó thì ờ, đăng tạm thôi có gì anh em coi cho vui đừng giận không có cá cũng đừng giận